Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh à, ẩm thực và cuộc sống của mình Đây là cây bưởi nhà mình các bạn, nó đang ra trái rất là đẹp Vườn nhà mình thì cũng trồng nhiều các loại cây ăn trái Bưởi thì à, cũng khá nhiều, hơn chục cây bưởi Ở bên kia còn có bưởi này này là cây cóc các bạn cây cóc nó có những cái quả cóc kia rồi với lại cái hoa kia cây quất hồng bì cây móc mật ổi na bên kia mít khế nói chung là cũng có nhiều loại cây ăn quả khác nhau cái cây bưởi này nhà mình các bạn nó là bưởi đỏ tân lạc Hôm nay mình ra thăm vườn ấy, thì mình thấy cái quả bưởi này nó có dấu hiệu là ruồi châm những bạn. Đây này. Đó. Đây là chính xác là ruồi này. Ruồi vàng các bạn. Nó ở là trong vườn thì mình nó chích những cái hút mật rồi nó chích những cái quả những cây ăn trái của mình. Đây quả này cũng vậy nữa bạn. Đây cái vết chích của nó này. Đó, sau đó thì cái quả bưởi nó cũng không phát triển được uh, tốt các bạn. Ờ, sau này ờ, mình thu hoạch ấy, một là nó còi nó rụng hai là nếu mà nó không rụng thì mình thu hoạch thì quả nó trái nó cũng không được ngon các bạn đó chính vì vậy hôm nay mình sẽ phải hạn chế cái ruồi vàng này ruồi châm này mình sẽ làm cái bẫy ruồi nha các bạn nhé rồi các bạn này xem hết video clip của mình những uh, dụng cụ để mình làm uh, bẫy ruồi các bạn có mấy cái chai nhựa chai phế liệu mình có ba cái chai này mình sẽ làm bằng ba cái chai này các bạn sau đó là cái mật ong này đường này Đấy. các cái dụng cụ như kéo kìm và dây thép cái nhựa này mình sẽ dùng cây kéo này mình ờ, làm ờ, nó thủng ra thành 6 ờ, lỗ cho các bạn nhé sẽ cắt nó ra sáu cái lỗ nó nhỏ nhỏ các bạn nó vừa cái con ruồi nó chui vào Đấy, khi nó chui vào đây thì nó không ra được hai con chó mình nó đang nô nhau chơi bé tay, chạy ra ngoài vườn chơi bé tai mất gà nhé. đúng rồi mình đã khoan ờ, đục thủng thành 6 ờ, cái lỗ rồi các bạn đây, cái lỗ này lỗ nó vừa cái con ruồi chui vào các bạn khi nó chui vào rồi nó ngộp nước nó không ra được đây. Đấy, 6 lỗ ba lỗ đây ba lỗ đây là so so le nhau các bạn đây đây đó các bạn à, làm cái lỗ nó thì cũng đừng nên làm to quá làm vừa cái để con ruồi nó chui vào thôi rồi vàng chui vào đây rồi tiếp theo mình sẽ chế cái đường các bạn đường đây mình chế hòa cái đường vào đây để mình chế đường để ờ, làm ờ, mồi mồi giữ bẫy ờ, mình cho đường vào đây xong mình cho nước vào mình trộn đều lên khuấy đều lên nó tan cái đường này nó có vị ngọt các bạn dụ cái con ruồi vàng vào mình đổ cái đường này vào đây các bạn đổ vào cái chai đây để bẫy nói chung là làm theo cách này thì nó đơn giản các bạn đơn giản nó tiết kiệm được uh, chi phí đây mình hòa đường mình xong bắt đầu đổ vào cái chai này các bạn nhớ là để cái mực nước nó bắn dưới cái lỗ này nhé các bạn nhé ở bên trên thì không được đó tiếp theo là cái phần mật ong mình ờ, cho vào cái que này mình ờ, sẽ quét nó vào cái miệng lỗ này các bạn rồi chủ yếu ở miệng lỗ này nó ờ, thấy cái mùi thơm ấy mùi thơm của mật ong bắt đầu nó sẽ vào chui vào đây để nó ăn ăn rồi xong nó sẽ rụng xuống Đấy, rụng xuống nước và nó sẽ chết mật ngọt chết ruồi các bạn à, mấy con chó này mật ngọt chết ruồi đó, mình sẽ bôi vào đây cho nó ngửi được mùi thơm xung bôi chủ yếu xung quanh cái lỗ này các bạn Đó. ở cái miệng này Đó. quyết quyết bôi bôi vào đây nó ngửi thấy mùi thơm mùi mật là nó vào đây nó chui vào cái lỗ đây chui vào cái lỗ này nó ăn nó không ra được nó rơi xuống nước bao nhiêu con ở đây cũng chết đó. rồi đậy nắp lại à, vào đây nó chơi các bạn đây bản đốm này rồi tiếp theo mình ờ, lấy cái dây thép này mình ờ, cột lại các bạn mình treo lên mình sẽ cột chặt cái dây thép lại rồi này mình sẽ làm cái móc để mình treo nó lên trên cây Đó. như vậy là mình đã làm xong cái bẫy ruồi các bạn nhé bây giờ mình sẽ đem ra để bẫy bẫy này thì nó tiết kiệm được ờ, chi phí các bạn các bạn không cần phải mua các bạn tự làm được đây là nguyên liệu mình bằng phế thải và đường với mật ong nhà mình sẵn có Đó, là cái làm thì nó cũng đơn giản bây giờ mình sẽ ra bẫy xem có hiệu quả không nha các bạn nhé rồi mình sẽ lấy cái bẫy này mình đặt lên cái cành cây bưởi đây Đó, tùy các bạn đặt ờ, ở những cái vị trí nào nó phù hợp đây mình đặt ở vị trí đấy thì là <clears throat> các bạn có thể làm thành à, nhiều cái chai nữa để các bạn bẫy để cho nó nếu mà số lượng nhiều ấy mình đây thì làm ví dụ cho bạn chai này đầu tiên lát nữa mình sẽ làm nhiều cái ờ, cái chai cái bẫy khác nữa bởi vì mình à, vừa làm vừa quay phim ấy thì nó cũng mất thời gian nó cũng ờ, bận đấy các bạn để cái đây cái đây cái đây khắp ở trên các cây này và những nhiều cây khác ruồi ruồi nó sẽ vào đó nó ăn à, làm ờ, khoảng hơn chục cái chai nhựa để bẫy ruồi vàng các bạn bây giờ mình sẽ đi kiểm tra tất cả cái bẫy trong vườn nhà mình mình giải khắp ở các vườn đấy các bạn để chỗ kia ông có một cái mình sẽ kiểm tra tất cả các loại bẫy nha các bạn nhé xem có Ờ, hiệu quả hay không và dính ờ, rùi vàng hay không nhé mình đặt cái bẫy đây thì cái con rùi vàng nó đã dính vào đây rồi các bạn các bạn nhìn thấy ờ, con rùi vàng đó nó đang ngộp cái nước ấy Đấy, cái tác hại của rùi vàng là châm vào những quả bưởi các bạn Đấy, châm quả bưởi bây giờ mình làm cái bẫy mình đặt bẫy ở đây thì nó dính rồi rất là hiệu quả đúng không các bạn ruồi con ong Đấy, ong hoặc ruồi bay vào đây nó vào đây trong đầu nó ngộp nước xuống đây nó chết này cách bẫy này nó đơn giản các bạn đơn giản hiệu quả và nó tiết kiệm được cái chi phí chỗ này là cái cây bưởi các bạn mình cũng đặt một cái bẫy đây đây bây giờ mình à, cho số để mình xem kết quả thế nào đấy các bạn nhìn thấy đây dính một con rùa vàng đấy đó hai con này đây một con nữa đây chỗ này mình ờ, cũng đặt ờ, một cái bẫy ở đấy bây giờ mình ờ, cho mình xem đó cái chai bẫy rùa đây hai con hai con rùa vàng các bạn đây ở đây một con này ở đây có một con nữa này đó các bạn nhìn thấy Đấy, rất là hiệu quả luôn nó chui vào đây là ở trong này nó sẽ ngộp nước ở đây là chết đúng rồi ở vị trí này mình cũng đặt hai cái bẫy một cái kia một cái kia ở trên ờ, cái dàn ờ, cây nhà mình các bạn dàn ờ, bầu bí hoặc này mình sẽ lấy cái bẫy này xuống để xem cái thành quả trong người trai này khá là nhiều rùi vàng các bạn nhìn thấy chưa đó một con này hai con này ba con này ui rồi 4 con 5 con 5 con rồi vàng ở trong cái chai các bạn đó các bạn nhìn thấy cái bẫy nó hiệu quả chưa đó để cái dồi vàng thì nó sẽ châm vào những cái cây trái mình các bạn nó sẽ làm à, hại quả và nó à, mang lại à, kinh tế thấp quả sẽ bị hư cái chai nhựa những cái phế liệu phế thải mình mình tận dụng mình làm bẫy rồi vàng để bảo vệ những cây ăn trái trong vườn của mình video này mình xin phép uh, dừng lại xin chào các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo trên mình bye bye